Mày á à, làm sao Né Ui Không né à con rời <laughs> Ngon anh em ngon anh em Trời ơi, tuổi giờ nha, chơi 3 game, 3 game hay 4 game á, được đúng game nearly thua à thua game hai game em ơi mới đánh hai game mà anh mới chơi hai game mà game này game thứ ba dày the feel the why à thằng lướt là là thằng hôm qua kìa mấy ông, thằng lướt đó thằng đánh mo modder á trên đấy lướt lướt này đánh dê nè lướt này đánh dê nè top saco à. top saco mà đi với garen thì thì thì con Garen này không không như là con Saco rồi Noctuni với Echo à này không rõ Hensui Nearly đi với Garavet Hensui gặp boss thì bên mình mạnh hơn tí rồi hết anh phân tích sơ qua các uh, kèo đầu với không ạ <laughs> xịt mẹ tăng cái kia ui chết mục tiêu luôn rồi nè nè my fan my fan làm gì đi má nó ba không luôn rồi rồi về em ông ơi vét nó thọt lắm rồi vét thọt lắm leo ranh việt á à không em mày, mấy ông không thấy nít nít mình chơi xem server việt thì mà bốn năm nít thách đấu rồi xong rồi mình vứt tục hết à xong rồi vứt tục hết kim cương nó phí phí thời gian để thời gian chơi nước ngoài cho xưa, mà ngay cả nít top một đó mình còn vứt tục kim cương mà mấy ông hiểu rồi đó tôi chơi tôi đâu có quan trọng mấy cái thích đấu đâu như người ta người ta lên được top một á người ta giữ đúng không giữ để cho đẹp cho vip pro mình mẹ mình để mình tụng kim cương mày á làm sao né ui không né à con rồi <laughs> ngon anh em ngon anh em mới mới mới vô hơi hơi nô no hope một tí nhưng mà bây giờ là mọi mọi thứ đã quay về trở quỷ đạo không quỷ đạo rồi ngon này ngon này ngon này ngon ngon ngon này nó chơi game rảnh quá đi bằng tay như níu đi tốn gì chơi bằng tay nó mới vui phải không ông chơi được hay bây giờ anh em biết sao không anh em mua nước ngoài chơi đi mua mấy cái nick như anh hiểu nè mua mấy nick như mình là chơi đi như server server này thì khoảng tầm 200 250 thôi một nick server 30 đấy pin hơi cao đó pin trăm hai trăm hai theo như mình thấy chơi vẫn ngon chơi vẫn ngon vẫn ok Hey bro địt mẹ bro mới đánh em không à Sao Lửa nó mà nó không vô ta Khô quá ta Mang tiền chứ Mang tiền xin em mẹ ngay cả tôi đây tôi còn mua tôi mua nick mà tôi còn bị khóa thì hú gì mấy ông đúng không em công nhận không tôi là người bán mà tôi chơi mà tôi còn bị khóa đừng có bảo mấy ông chơi không bị khóa ừ, ừ nice trời ơi tỉnh ra nhá hồi sáng giờ mình đánh á mình đánh là phải tầm uh, mười mấy game mà không muốn lên được điểm không muốn lên được điểm em win 6 game mà thua 3 là hết điểm quảng cáo bán nít à ui quảng cáo gì em ơi tôi bán ờ, tôi bán hàng vui tính lắm bán được được được thôi tôi chẳng cần quảng cáo làm gì đâu cái máu cái máu chơi game hồi như cái thời mà mới ra nó, nó nhiều hơn bây giờ ít rồi bên kia bên kia bên kia bên kia ui rồi lấy cái gì giết hả em pin vua à? nghe bảo em là pin vua à? <laughs> pin vua của chúng tôi ấy chà rồi xong đòn hmm. Trời ơi, kháng giờ mà đánh uh, từ sáng giờ mà được không điểm chán chán quá mấy ông bán được thì bán không bán được thì quảng cáo không không có gạo cái gì anh em cứ nói thế thôi không có quảng cáo không có quảng cáo các rô mấy ông là bốc phét phải bốc phét mà mấy ông cứ dí tôi thôi không có không có sóc chiến cái nào có ở việt nam à nghe đâu rồi tháng 12 thì phải tháng 12 nhưng mà như các streamer thì được chơi trước hai tháng ví dụ như là đồng hành phát triển cùng game đấy là chơi trước uh, chơi tôi ví dụ như ví dụ như mà nó ra ở Việt Nam á thì tôi sẽ chơi trước uh, tôi và nhiều ông streamer được chơi trước chơi trước mấy ông hơn hai tháng rồi mấy ông biết rồi đó, chơi trước mấy ông hai tháng á, địt mẹ lên thách đấu luôn rồi à, Thách đấu luôn Chờ mấy ông mà biết tập chơi nha, biết tập bấm bấm, bấm là mẹ tôi lên thách đấu rồi ác à, chưa thế anh có chơi liên quân không à khóc à, liên quân thì anh không có chơi em mai uh, chắc 11 rưỡi anh mới chơi à mai mai mai có thằng của em tốt pro pro bao gánh rồi mai tôi nghĩ chắc là ngon hơn mai là dạng hạn ra cho mấy cô em nó gánh ngon đây là đâu tôi là ai วินานวินาน